5 loại rau cấm luộc Ăn vào hủy gan, hủy thận Bỏ ăn sớm, tránh bệnh vào thân, hại cả nhà Quý vị thân mến, rau luộc chính là món ăn đơn giản và quen thuộc nhất trong mâm cơm của người Việt Nhiều bà nội trợ cũng có thói quen luộc tất cả các loại rau Bởi vì cách làm này nghe thì có vẻ đơn giản, không cầu kỳ mà lại tiết kiệm thời gian Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là phương pháp phản khoa học có một số loại rau nếu luộc lên, chẳng những làm mất đi giá trị dinh dưỡng, không có lợi gì cho sức khỏe. Thậm chí, nhiều loại rau trong quá trình luộc còn sản sinh ra độc tố gây hại cho sức khỏe. Vậy, năm loại rau tuyệt đối không nên luộc, kẻo rước bệnh vào thân. Đó là những loại rau nào? Và làm sao để luộc rau, giữ lại được các chất dinh dưỡng? Thì hôm nay, quý vị đi tìm hiểu xem. Bạn đã từng nghe về những tác dụng tuyệt vời của rau xanh đối với sức khỏe hay chưa? Chắc chắn nhiều quý vị khán giả đang tự nhủ trong đầu rằng điều này thì ai mà chẳng biết. Đúng vậy, khi thiếu các vitamin và khoáng chất từ rau củ, cơ thể sẽ có một số biểu hiện như dễ bị bầm tím, hay quên, căng thẳng, mệt mỏi, dễ bị viêm nhiễm, gặp các vấn đề về tiêu hóa hay nhiễm trùng. Có rất nhiều người khi nghe về những lợi ích này thì đã tích cực bổ sung món rau xanh vào thực đơn hàng ngày của mình, thậm chí là ăn rau 7 ngày trên một tuần. Nhưng đổi lại, họ không nhận được bất cứ lợi ích nào về sức khỏe, thậm chí cơ thể còn suy yếu đi và mắc phải một số chứng bệnh kỳ lạ như rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, viêm loét dạ dày. Theo các chuyên gia về sức khỏe, điều này xảy ra là do đa phần các bà nội trợ thường chọn cách luộc rau vì nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để giữ lại chất dinh dưỡng trong rau củ. Nhưng trên thực tế thì đây lại là một sai lầm tai hại khiến chúng ta dùng nạp một lượng lớn cặn bã cùng với chất độc vào người. Còn dinh dưỡng trong rau đã tiêu biến hết trong khi luộc. Dưới đây là 5 loại rau tuyệt đối cấm không được luộc mà quý vị cần phải hết sức lưu ý. Loại rau đầu tiên không nên luộc đó chính là rau bắp cải. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên và có phần vô lý đúng không ạ? Điều này được các chuyên gia giải thích rằng trong rau cải có chứa một lượng vitamin dồi dào thậm chí nhiều hơn cả khoai tây, cà rốt và hành tây, nhất là lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải. Khi kết hợp với nhau sẽ giúp mạch máu lưu thông đều đặn, tránh tắc nghẽn hệ tuần hoàn. Đồng thời trong loại rau này có chứa chất chống ung thư như carbinol, isothiocyanate. Nếu luộc rau bắp cải thì hàm lượng vitamin và các chất dinh dưỡng sẽ hòa tan vào nước và biến mất gần hết. Thay vào đó, chỉ còn lại lượng chất xơ Lượng chất xơ dồi dào này có một phần tác dụng là giúp nhuận tràng và làm đầy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Tuy nhiên, với những người có hệ tiêu hóa kém như trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người bị đau dạ dày, tiêu chảy khi ăn có thể gây rối loạn tiêu hóa, tắc ruột. Đặc biệt, cũng không nên ăn bắp cải sống, bắp cải trộn nhiều vì dễ sinh ra chứng đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày, tiểu rắt, táo bón, gia tăng gánh nặng lên đường ruột Ngoài ra, bạn cũng cần ghi nhớ, không chỉ riêng bắp cải xào, mà bất kỳ món ăn nào đã được xào chín cũng không được để qua đêm. Nếu không sẽ sản sinh ra một lượng lớn nitrat. Nếu chất này ăn thường xuyên trong một thời gian dài, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, suy gan thận, viêm loét dạ dày và suy nhược cơ thể. Thứ hai, đậu Hà Lan và đậu đũa tuyệt đối không luộc. Chúng ta đều biết rằng đậu đỗ chính là siêu thực phẩm đối với sức khỏe con người, cũng là loại rau đứng đầu trong danh sách phòng chống ung thư. Nếu như bạn thường dùng phương pháp luộc thì chẳng khác nào tự đánh mất đi dưỡng chất cần thiết có trong loại rau củ này. Và nếu bạn là một người sành ăn, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy các loại đậu quả nem xào mới là chuẩn nhất. Thời gian mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong đậu Hà Lan có một chất giúp chống lại ung thư có tên là cô U Metron. Những người thường xuyên ăn đậu cô ve xào sẽ giảm được đáng kể nguy cơ bị ung thư dạ dày, bổ thận tráng dương, thanh nhiệt giải độc. Ngoài ra đông y còn cho rằng các loại đậu quả có tính mát sẽ giúp điều hòa lục phủ ngũ tạng, tính dưỡng tinh thần, tiêu sưng, lợi tiểu. Nhưng đáng tiếc là kết quả này không khả thi với món đậu luộc. Các bà nội trợ hãy lưu ý để nấu được các món ăn từ đậu vừa thơm ngon lại bổ dưỡng cho sức khỏe quý vị nhé. Thứ ba, súp lơ hay còn gọi là bông cải xanh, tương tự với đậu Hà Lan và đậu đũa. Trong súp lơ cũng chứa rất nhiều vitamin và các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe. Trong thành phần của súp lơ có chứa một lượng lớn vitamin A, vitamin C, protein, canxi và sắt nên sẽ góp phần bảo vệ hệ tuần hoàn và chức năng tim mạch. Hầu hết các bà nội trợ Việt Nam thường có thói quen là luộc súp lơ trong nồi nước sôi, giống như khi luộc rau. Tuy nhiên, nếu như bạn đang có thói quen luộc rau này, thì hãy từ bỏ ngay, bởi hành động này đã được các nhà khoa học chứng minh là vô cùng sai lầm. Khi được đun trong nước sôi, tất cả các chất dinh dưỡng quý giá nhất trong súp lơ sẽ bị hòa tan vào trong nước. Nói cách khác là nếu luộc với nước sôi thì súp lơ sẽ chẳng còn tác dụng thần kỳ nào mà chỉ còn lại phần bã mà thôi. Thậm chí theo một số nghiên cứu mới đây, nếu được nấu chín trong vòng vài phút, các chất chống oxy hóa bên trong súp lơ xanh bị vô tác dụng hoàn toàn và không còn khả năng chống lại các chất gây ung thư. Không những thế, súp lơ cũng là loại rau thường xuyên được phun hóa chất như thuốc trừ sâu, chất bảo vệ thực vật. Chất độc hại này sẽ thấm vào các kẽ li ti trên bề mặt của súp lơ nên rất khó để rửa sạch hoàn toàn. Khi được đun trong nước sôi, hóa chất này sẽ được hòa lẫn vào nước. Và quả thật là một ý tưởng tồi tệ nếu như bạn uống nước luộc của súp lơ giống như nước rau luộc. Vậy làm thế nào để chế biến súp lơ vừa ngon miệng lại không độc hại? Đó chính là hấp cách thủy. Và cho đến khi súp lơ gần chín thì hãy mở vùng ra. Cách làm này sẽ giúp bạn giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng trong súp lơ, đồng thời các chất độc hại trên bề mặt rau cũng bốc hơi ra ngoài. Việc hấp cách thủy cũng không hề phức tạp và chiếm nhiều thời gian của bạn đâu. Vậy nên hãy ghi nhớ cách làm này. 4. Cà rốt là loại củ không nên luộc. Có thể bạn khá bất ngờ khi từ xưa đến nay mình vẫn thường xuyên luộc cà rốt và ăn một cách ngon lành. Nhưng theo các nhà khoa học, trong cà rốt có chứa một lượng lớn vitamin A hay còn gọi là carotin. Chất này chỉ tan trong dầu mỡ. Vậy nên cách chế biến lý tưởng nhất chính là xào hoặc hầm với một ít thịt và một thìa dầu ăn. Còn khi luộc, cơ thể sẽ không hấp thụ được lượng vitamin A này, nên giá trị dinh dưỡng đã giảm đi hơn một nửa rồi. Quá là lãng phí đúng không? Nếu bạn muốn tận dụng được tối đa, hãy thái hạt lựu và xào với thịt băm cũng là một cách chế biến đơn giản mà hiệu quả, nhất là đối với các gia đình có trẻ nhỏ. 5. Các loại rau họ cải như cải xong, cải bó xôi. Bạn có biết rằng các loại rau họ cải cũng nằm trong nhóm loại rau không nên luộc nhất là cải bó xôi và cải sau. Xét theo góc độ đông y, hai loại rau này có thể giúp phòng và điều trị bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, giảm tình trạng quá ngạt, chống thiếu máu và hạ huyết áp, thanh nhiệt giải độc hiệu quả. Nhưng đó là điều kiện chúng ta chế biến theo cách xào hoặc hấp. Còn nếu luộc thì cũng chỉ nên cho ít nước theo kiểu hầm rau củ và sử dụng toàn bộ phần nước đó. Nhiều người lại quen luộc nhiều nước và chỉ ăn lấy cái bỏ phần nước đi dẫn đến nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra trong rau cải có chứa nhiều vitamin C, nên trong khi luộc, lượng vitamin C này sẽ bị phân hủy thành các chất không tốt cho cơ thể. Quả thật là lợi bất cập hại. Quý vị thân mến, bên cạnh những lưu ý về những loại rau tuyệt đối không nên luộc, chúng ta cần nắm được những nguyên tắc luộc rau sao cho chính xác. Có một số sai lầm mà các bà nội trợ thường xuyên mắc phải trong quá trình luộc rau vừa làm mất đi giá trị dinh dưỡng, lại chút lấy hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Những sai lầm phổ biến đó là thứ nhất, sai lầm đậy vùng nổi khi luộc. Thứ hai, chỉ rửa rau ba nước rồi nấu. Thứ ba, luộc rau quá kỹ. Thứ tư, luộc rau với lửa nhỏ âm ỉ thời gian dài. Thứ năm, luộc rau xong không ăn ngay. Quý vị thân mến, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Có người chết vì bệnh tật, có người vì bị tai nạn, và ai rồi cũng phải đến ga cuối cùng của đời mình. Nhưng suy cho cùng, cho dù là người đang cận kề cái chết hay tất cả mọi người đang khỏe mạnh, còn xa cái chết, thì việc ngày hôm nay sống ra sao, có vui vẻ với hiện tại hay không là điều hết sức thiết thực. Và cuối cùng, chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà ban biên tập chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chia sẻ để giúp những người thân yêu của bạn cùng khỏe mạnh.